vậy mà bây giờ Hoàng lại làm hẳn một cái video về bắt đáy thì là làm sao đúng không tại vì như thế này cái lúc mà thị trường giảm á uh, nó sẽ là cái cơ hội để bạn có thể tăng từ 3 đến gấp 10 lần tài sản của mình nhưng cũng sẽ có không ít người sẽ tiêu tan tài sản vì bắt đáy nên là Hà làm video này á cái cái lý do đầu tiên là để mình có cái cái kiến thức và cái hành động đúng đắn và bạn phải hiểu đáy là sao bắt đáy là sao lúc nào nên làm lúc nào không nên làm những cái tín hiệu lý thuyết khi mà bắt đáy nó xuất hiện rồi thực tế làm theo những cái tín hiệu lý thuyết đấy thì nó có có được không hay là nó tạch à, rồi trong video này họ ờ, sẽ chia sẻ bạn có cái quan trọng là có ba cái tín hiệu để mình phát hiện khi nào cái thị trường chứng khoán của mình nó đáy à, và ok một cái lý do thứ hai nữa là tại vì như bạn thấy ở trên hình này có một người bạn của một người anh em ở trong group của Hòa là đợt trước là anh bắt đáy vào ngày 25 tháng 3 đó như bạn thấy đó là gom vào bỏ vào 1,4 tỷ đó xong rồi bây giờ mới hôm qua hôm kia nghe báo là bay mất khoảng 200 triệu rồi thì khả năng là tới vài bữa nữa thì sẽ bay còn nhiều nữa à đó và tất nhiên những cái người mà không biết thì mới lao vào thôi còn tất cả những anh em đầu tư với hàng thì không có ai lao vào hết ok bây giờ mình sẽ đi review lại một xíu là tại sao cái chuyện nó xảy ra tại sao có những người sai lầm lao vào bắt đáy và bị thiệt hại làm cách nào để mình tránh ha làm cách nào để mình tránh làm cách nào để gọi là mình có một cái kiến thức đúng và kỹ năng đúng để mình có thể gia tăng cái tài sản của mình lên rồi bây giờ mình review lại một tí ha cái phiên hôm 25 tháng 3 nó kết thúc phiên VN Index nó tăng 31,4 điểm là tăng 4,71% à, nó lên 690 điểm và H Index nó cũng tăng 3,24% úp con nó cũng tăng và cái ngày hôm đó nếu bạn để ý ngày hôm đó có 524 mã tăng giá và 85 mã kịch trần luôn tức là mở này là tím tím tím tím tím và bạn có biết khối lượng ngày hôm đó nó bao nhiêu nó tới gọi là 336,5 triệu đơn vị nó khoảng hơn 5.000 tỷ ấy. vậy tại sao bắt đầu bắt đầu tại sao mình lại bị cuốn vào cái tại sao cái anh bạn kia lại bị cuốn vào cái trò chơi đó bạn biết tại sao tại vì nhá là vì hay xem bảng điện vì xem bảng điện liên tục à đã có hẳn một cái video về làm sao để cai nghiện bảng điện vì khi bạn xem bảng điện liên tục liên tục liên tục bạn thấy của nó xanh nó xanh nó xanh cả thị trường xanh cả các mã xanh rồi nó tím nó tím nó tím tâm lý của bạn sẽ bị ảnh hưởng bạn sẽ bị cuốn theo cái đó bạn sẽ cả chết rồi chỗ nó xanh thế này chết rồi nó tím thế này mình mà không mua mai nó gọi là nó ba ngày tím là 73 là 21 phần trăm ngay lập tức đó lúc đó lòng tham xuất hiện lúc đó lòng tham xuất hiện à bạn hiểu không tức là vấn đề đầu tiên là tại vì xem bảng điện quá nhiều và thứ hai là khi mà xem bảng điện quá nhiều dẫn đến lòng tham xuất hiện còn thứ ba là không đủ kiến thức tại sao không đủ kiến thức tại vì hãy nhớ gọi là nhé uh, đáy nó là một vùng chứ không phải là một phiên đáy tức là nó nhiều nó nhiều lần thấp và hãy nhớ lúc mà tăng á nó cũng là một trend chứ không phải là một phiên phải không nó không phải là một phiên tăng mà nó phải là nhiều phiên tăng có khoảng thời gian và có tức là nó phải tăng trong một khoảng thời gian để xác định cái xu hướng tăng còn có một phiên gọi là gọi là cái gì đó mấy ông mấy bà hay gọi bùng nổ theo đà cái gì đó chết là chết ở cái chỗ bùng nổ theo đà đó, đó. à lát nữa hà sẽ nói kỹ về cái gọi là cái sai lầm của cái gọi là ô hôm nay bùng nổ theo đà rồi lên tàu lên tàu xong rồi sập một phát mười mấy hai mấy phần trăm à và cái sai đầu tiên là thiếu kiến thức đúng không cái sai thứ hai bạn phải để ý này đó là dịch nó còn diễn biến phức tạp covid 19 nó còn diễn biến phức tạp phức tạp ở cả Mỹ cả quốc tế phức tạp ở cả Việt Nam chưa gọi là chưa rõ ràng nên mình không thể nào biết được nó diễn biến tiếp theo như thế nào thì cái ảnh hưởng tại vì nó là nó là đại dịch toàn cầu nó sẽ ảnh hưởng toàn thế giới nên không có chuyện là tự nhiên mình có một phiên tăng mình lao vào và thị trường Việt Nam số 1 ngược lại hết thế giới tăng vù vù vù không có chuyện đó dịch ở mình vẫn còn chưa xác định vẫn chưa biết là kiểm soát được hay không kiểm soát được thì làm sao gọi là chắc chắn là nó gọi là nó có thể tăng ngay được khi mà ở Mỹ cũng chưa kiểm soát được à, đó rồi cái thứ hai vừa nãy là nói rồi đáy nó là một vùng chứ không phải là một phiên và xu hướng nó cũng là gọi là nhiều phiên chứ không phải là một phiên một phiên tăng không có ý nghĩa gì cả nhớ chuyện một phiên tăng không có ý nghĩa gì hết à rồi bây giờ mình sẽ vào phần kiến thức về kiến thức về bắt đáy ha kiến thức một ít kiến thức cập nhật một ít kiến thức về bắt đáy để cho anh em có cái tư liệu tham khảo bạn hãy nốt lại kỹ cái này mà mình lên mình ráp mình sẽ checklist ra xong rồi mình đo vào và hoàn sẽ chỉ luôn cái này đúng lúc nào sai lúc nào ok rồi bây giờ nhá uh, rồi bây giờ những dấu hiệu giá cổ phiếu nó đang dò đáy những dấu hiệu giá cổ phiếu nó đang dò đáy thì là nó đáy làm sao thì dấu hiệu đầu tiên đó là một nhóm mã có thể là vài mã blue chip giữ giá trong thị trường nó đang trong những phiên giảm mạnh tức là nếu mà bạn để ý có những cái phiên nào mà cả thị trường nó giảm nhưng mà vẫn có mấy trụ xanh á vẫn có được gọi là các mã blue chip là những mã trụ và kéo thị trường tăng điểm thị trường xanh trong khi hầu hết gọi là các mã đều giảm điểm là yếu tố số 1 nốt lại ha những một nhóm mã có thể là mã trụ cột mã blue chip giữ giá trong khi thị trường đang trong những cái phiên giảm mạnh là một yếu tố rồi yếu tố số 2 có những phiên gọi là hồi ảo làm cho mình nghĩ đây là đáy và mua vào tức là nó xuống xong rồi nó xanh lại một tí nó giật lên nó xanh lại một tí nó giật lên nghĩ đáy mua vào và cộng thêm á cái phiên hồi ảo này nó được hỗ trợ bởi cái gì được hỗ trợ bởi những cái tin tốt những cái tin mà thấy ô dịch sắp được khống chế rồi sắp gọi gói cứu trợ này gói cứu trợ kia này, nọ này nọ những cái tin nó nó ra nhưng mà nó không phải là đáy à. và tiếp cái yếu tố số 3 là bắt đầu mình sẽ bắt đầu nghe hô hào nghe lúc nọ lúc kia diễn đàn nọ diễn đàn kia hô hào bắt đáy hô hào lên tàu đưa rồi đọc thông tin thấy ủ bắt đầu tin doanh nghiệp tốt rồi lợi nhuận tăng trưởng các thứ các thứ các thứ khối ngoại mua dòng các thứ các thứ à, và khi mà cái yếu tố số 3 này nó xuất hiện những tin tốt những hô hào nó bắt đầu xuất hiện thì nhóm blue chip những nhóm cột sẽ tăng nhẹ để trụ thị trường tức là bạn đấy không tức là khi mà nó giảm á, những cái trụ nó vẫn đứng rồi có tin tốt có hồi ảo xong rồi có tin tốt và những cái nhóm trụ nó vẫn đứng thế là cảm giác là đáy xuất hiện à, cảm giác là đáy xuất hiện nhưng yếu tố số 4 là vài ngày sau giá nó giảm tiếp giảm mạnh luôn nên là những cái người mà vừa mua cái vùng mà đáy ấy, thế là loại hoảng quá lại bán hết đi và cái nhóm mà giữ giá lúc trước bây giờ là sập luôn là không giữ nữa giảm xa hết luôn gọi là trụ chiếc này nó là cắm đầu giảm hết bạn nhìn cái đợt giảm vừa qua của vn index thấy có giống không có những ngày trụ giữ rồi vài bữa sau trụ hết giữ trụ sập luôn sập trụ mất gọi là gọi là đi từ 900 xuống 600 đó và khi mà sau những phiên giảm như vậy thì có một cái tất yếu là bị khôn margin khôn margin rồi xong rồi lúc này á, theo lý thuyết là đáy thường nhá lúc khi mà đủ bốn yếu tố vừa một sập một phát nữa rồi bị khôn mạc di theo lý thuyết là đáy nhưng mà không phải nha theo lý thuyết là đáy nhưng mà không phải tại vì sao tại vì cái đó chỉ là lý thuyết trên thị trường chứng khoán mà thôi nhá anh em vừa nghe thấy tất cả những cái vừa rồi là lý thuyết trên thị trường chứng khoán vậy tại sao lại bảo không phải tại vì trên thị trường chứng khoán á, nó bị ảnh hưởng bởi tình hình thực tế của thế giới nữa à và bạn phải nhớ một điểm khi mà nhỏ lẻ bán khi mà bán người bán phải có người mua đúng không và ai mua khi mà nhỏ lẻ bán hoảng loạn rồi tây cũng bán ròng thì ai mua nhà cái mua mọi trò chơi đều luôn có nhà cái nhớ nhá nhà cái mua vậy à, bây giờ nhá trước khi mà Hoàng nói tiếp cái vụ mà ảnh hưởng của thị trường á bây giờ mình sẽ nói tiếp một số cái ha tiếp vậy khi chạm đáy á, khi mà chạm đáy thì thị trường thì nó sẽ có những cái tín hiệu gì tín hiệu gì đấy nãy vừa rồi là gần đáy đúng không vậy bây giờ đáy thì nó sẽ có những tín hiệu gì tiếp tục về câu chuyện về tín hiệu của thị trường kỹ thuật của thị trường ha nó sẽ có những phiên giảm sâu đúng không giảm sâu này giảm mạnh nhưng mà thanh khoản thì ít tức là chỉ số thì giảm nhưng mà thanh khoản thì ít chỉ số volume và giá nhớ hai quan trọng nhất trên thị trường không đấy là giá và khối lượng nhưng mà ở đây chỉ số phản ánh của giá thì giảm nhưng mà khối lượng giao dịch thì ít khối lượng giao dịch không nhiều tiếp nhóm đầu cơ tiếp tục giảm nhóm đầu cơ thì không còn gì để nói nhóm đầu cơ lúc nào là nhóm mà ảo nhất lên cũng lên nhanh nhất mà giảm cũng giảm đầu tiên và hãy nhớ là lỡ mà có thích thử bắt đáy một tí thì cũng đừng bao giờ bắt đáy những cái cổ phiếu đầu cơ tại vì những cái đó gọi là nó làm sao tức là nó tệ tới mức không còn gì để nói nữa luôn à. tiếp cái yếu tố số 2 là nhóm đầu cơ giảm rồi đúng không bây giờ bạn hãy chú ý yếu tố số 3 này nó sẽ có những cái nến tăng và thanh khoản bắt đầu vụt lên gọi là ngày bùng nổ theo đà đó à, ngày bùng nổ theo đà đó và nó vài ngày như vậy nó là dấu hiệu thị trường gọi là bán hết rồi tại vì sau cái đợt giật giật giật ở mấy cái tín hiệu trước trước đấy đó xong rồi tới cái tín hiệu này là nó đã bán hết tới mức mà không còn gì để hết rồi đó là theo lý thuyết ở lúc đó thị trường đã là đáy đã ổn định và chờ lực đẩy là lên lý thuyết là vậy nhưng mà hoàng bảo cái lý thuyết này hoàn toàn sai trong cái nhất là trong cái giai đoạn vừa rồi rất nhiều người dùng cái lý thuyết này và chết sặc máu tại sao vậy tại vì nó chịu ảnh hưởng bởi thị trường à, nó chịu ảnh hưởng bởi thị trường thì um, ok um, bây giờ nhá trước khi nói về cái chịu ảnh hưởng bởi thị trường Hải sẽ muốn phân tích cho bạn nghe một xíu về cái thị trường ở đây thị trường ở đây nó là gì nó là tình hình dịch nó là tình hình kinh tế thế giới nó là tình hình của Việt Nam bây giờ đầu tiên là tình hình dịch trước đi ha thì uh, theo như đánh giá virus corona nó có bộ gen tương tự gọi là 75 đến 80 phần trăm bộ gen của virus SARS gọi là 203 ok và nếu mà vậy thì bạn hãy nhớ lại một câu là lịch sử sẽ luôn lặp lại đúng không thế mình bắt đầu quay ngược về quá khứ mình bắt đầu quay ngược về quá khứ mình về những cái gọi là mình về những cái năm gọi là dịch sát nó xảy ra mình xem chỉ số mình xem chỉ số của nó như thế nào ok thì bạn nhìn trên hình đó bạn sẽ thấy ha là cái này là cái báo cáo biểu đồ thị trường chứng khoán diễn ra rịch sát nguồn của Bloomberg ha Bloomberg rồi cái tính cái từ thời điểm thị trường bùng phát và đáy là nó trong khoảng 3 4 tháng bạn thấy như hình đó và nó đáy vào khoảng tháng 4 năm 2003 ừ, tháng 4 2003 nó trùng với cái thời điểm Việt Nam là nước đầu tiên công bố không chế dịch thành công và lúc đó cái tỷ lệ giảm bình quân của thị trường lúc đó nó rớt vào khoảng 16 phần trăm nó rớt vào khoảng 16 phần trăm ok đó là cái gọi là cái sát này nhưng nhưng bạn lại nhận ra một điều là trời mẹ cái covid này nó giảm còn ghê hơn rồi nó giảm còn về ghê hơn rồi vậy thì sao nó đâu, đâu có thể nào coi cái sát này mà nói lên điều gì nữa vậy lúc đó chúng ta hãy lùi tiếp về lịch sử thêm 100 năm nữa à, đó là cúm Tây Ban Nha như bạn xem trên hình này đây là sự sụt giảm của chỉ số gọi là ở 100 năm 100 năm trước thì mình chưa có thị trường chứng khoán à đâm ra là mình không biết gọi là cúm Tây Ban Nha Việt Nam sụt giá làm sao nhưng mà 100 năm trước bạn nhìn chỉ số Dow Jones nó như trên hình á bạn thấy là nó giảm hơn 33 phần trăm 33,47% ừ. đó và cái dịch cúm Tây Ban Nha này á, cái thời điểm đó là nó có từ nó làm cho từ 50 đến 100 triệu người chết vì cái dịch này nó cực kỳ nguy hiểm và nó giảm gọi là tới ba mươi mấy phần trăm luôn xong rồi bạn nhìn cái hình cái lúc nó giảm xong rồi á, nó năm 1918 á, là đáy của nó là đầu năm 1918 xong rồi tới lúc năm 1919 lúc nó được khống chế là nó tăng lại rất là dữ và thường á, khi mỗi những cái thứ mà nó khủng hoảng này nó xảy ra là lúc đó mọi trò chơi đều đang được reset về những công ty nhỏ sẽ có cơ hội nếu mà sống qua dịch sẽ có cơ hội cạnh tranh với những công ty lớn tại vì công ty nhỏ thích ứng nhanh hơn và gọi là công ty lớn thì bộ máy cộng cành mọi thứ nó sẽ chậm hơn chi phí nó sẽ nhiều hơn nên và tiếp là khi mà giảm như thế này cổ phiếu nó rất rẻ đúng không và thường nó rẻ thì bây giờ mình tiếp này tiếp câu chuyện ha bây giờ mình lại thôi mình lại lùi về hiện tại đi lùi hiện tại bây giờ làm sao thì sát quay lại cái sát đi cái sát bây giờ giảm thì mình giảm lố qua cái sát rồi nhưng mà cái gọi là cái phục hồi thì sao phục hồi nó phục hồi khi nào bạn hãy nhớ tín hiệu bắt tay sẽ một phần xuất hiện khi có quốc gia đầu tiên công bố khống chế được dịch khi hoặc khi có vaccine khống chế được dịch giống như năm 2003 dịch SARS Việt Nam là nước đầu tiên công bố khống chế được dịch đó thì bạn nhìn thấy cái hình bạn thấy không là nó bao nhiêu nó gọi là đây này cái hình nó hiện ra thì ờ, gọi là các nhóm ngành bất động sản là giảm nặng nhất giảm tới 17,41% đúng không lúc tăng thì bất động sản tăng mạnh nhất tăng 61,29% phải không rồi như thương mại công nghiệp thì lúc giảm nó giảm sơ sơ giảm khoảng 10 lúc tăng cũng tăng lên tới 41 và như chỉ số Hồng Kông Hang Seng Index này thì nó lúc nó giảm nó giảm 7 và lúc tăng nó tăng 39 tài chính giảm thì chỉ có 2, mấy phần trăm thôi nhưng lúc tăng tăng lên 38 phần trăm và bạn thấy không nó giảm có một xíu mà nó tăng gấp mấy chục lần như vậy nó tăng vài chục phần trăm như vậy bây giờ mình đã giảm một khúc này lúc mình tăng mình sẽ tăng còn mạnh hơn nữa à, lúc mình tăng mình sẽ tăng còn mạnh hơn nữa ok rồi vậy bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái thứ quan trọng hơn đấy là hành động gì và những tín hiệu nào sẽ cho mình biết gọi là khi nào là đáy xuất hiện khi nào là đáy xuất hiện à, nhưng trước đó khoảng một bạn hãy nhớ một số lưu ý sau thứ nhất mình không bắt đáy những cổ phiếu đầu cơ những cái cổ phiếu mà đã rỏm sẵn rồi đã dưới mệnh giá sẵn rồi những cái cổ phiếu đầu cơ hay những cổ phiếu mà tài chính không tốt nền tảng căn cơ không tốt các chỉ số cơ bản không tốt thì không bao giờ gọi là bền vững được bạn hiểu không nó giảm nó sẽ giảm tại vì nhiều không không chắc mình sẽ bắt đáy chúng nhiều khi mình bắt đáy chặt nó sẽ giảm rồi nó mới lên lại hoặc là nếu mà an toàn hơn mình vào trên tăng của nó thì sẽ an toàn hơn nhưng mà những cổ phiếu giảm thì hầu như là rất khó hầu như rất khó ok yếu tố lưu ý số 2 không dùng margin để bắt đáy chỉ dùng margin để gọi là những cái lúc mà xu hướng tăng nó đã rõ ràng thôi ok và hãy nhớ là gọi là mình làm gì mình cũng phải có thử nghiệm thử nghiệm thử nghiệm có mua test lần một mua test lần hai mua test lần ba chứ đừng có đùng một phát dồn hết tiền vào ok rồi bây giờ mình sẽ sang phần những hành động chúng ta cần làm ok vậy chúng ta cần phải làm gì thì à, ba uh, cái yếu tố để xác định cái uh, tín hiệu đáy khi xuất hiện và những hành động chúng ta cần phải triển khai để có thể gọi là mua được những cổ phiếu ở vùng gần đáy hoặc là khi mà xu hướng phục hồi diễn ra à đầu tiên đầu tiên bạn phải cực kỳ cẩn thận với cái gọi là bùng nổ theo đà giống kiểu mà vừa nãy hoàng có nói hãy nhớ tăng là một xu hướng và xu hướng nó sẽ không bao giờ có chuyện một phiên gọi là một hai phiên bùng nổ theo đà gì đó mà tăng được cả nhớ nhá và bây giờ tới phần quan trọng nhất của cái video này ok nếu bạn đây là đầu tiên xem video nhớ đăng ký kênh bấm nút chuông để nhận thông báo mình ra video mới nhất ba yếu tố để xác định đáy của thị trường à yếu tố số 1 dịch được kiểm soát chắc chắn thị trường sẽ tốt lên khi mà tín hiệu dịch được kiểm soát công bố ra dịch được kiểm soát ở đây như là dịch được kiểm soát và có vaccine là coi như là kiểm soát còn gọi là chỉ khoanh vùng được số người nhiễm giống kiểu Trung Quốc khoanh vùng được số người nhiễm không lây nhiễm thêm á cái đó cũng chưa chắc nha chưa chắc khi nào mà nó lan tới mức mà hết lan được rồi nữa nó kiểm soát được đã có thông báo là kiểm soát không có thể bị lây lan lan toàn bộ nữa thông báo tìm ra vaccine lúc đó sẽ ok là tín hiệu đầu tiên tín hiệu số 2 hai cực kỳ quan trọng tình hình toàn cầu tốt lên nhất là tình hình của Mỹ bây giờ bạn sẽ bắt đầu thắc mắc vì sao vì sao ok bạn sẽ giải thích chỗ này một xíu tại sao mình cần tín hiệu toàn cầu tốt lên mình cần nhất là Mỹ tốt lên tại vì cái gói tức là Mỹ vừa mới thông qua cái gói cứu trợ 2.000 tỷ đúng không mình nghe nhưng mà bạn hãy lật lại quá khứ một xíu vì quá khứ mọi thứ lịch sử thường lặp lại mà nhá không quá khứ nhá, năm 2008 gọi là khủng hoảng kinh tế toàn cầu đúng không sụp đổ ngân hàng gọi là đình trệ mất 10 năm gọi là bao nhiêu gọi là trăm ngàn việc làm thất nghiệp đồ các thứ đúng không nhưng lúc đó mới chỉ có gọi là thông qua gói cứu trợ chỉ có 700 tỷ thôi gói cứu trợ chỉ có 700 tỷ thôi mà còn đắn đo tới lui ùn ùn ùn ùn còn bây giờ bạn nhìn cái gói cứu trợ nó bao nhiêu 2.000 tỷ 2.000 tỷ có nghĩa là sao cứu trợ này có nghĩa là sao quên có thể có nhiều người không không hình dung được cứu trợ là sao cứu trợ có nghĩa là họ ít tiền ra và họ bỏ tiền vào nền kinh tế in tiền ra họ phát cho mỗi người dân 1.200 đô để tiêu họ phát cho người lớn 1.200 đô trẻ con 500 đô để tiêu để mua đồ ăn nó gọi là gói kích thích kinh tế và bạn, bạn nghĩ vào cái chuyện mà tự nhiên người dân có thêm tiền chắc tốt đúng không không tốt một tí nào cả nó sẽ làm gọi là giảm giá trị của nền kinh tế đi nó sẽ làm tiền mất giá trị nó sẽ làm lạm phát tăng thì ok có thể cái này hàng sẽ làm một video về tại sao mình không in thêm tiền cho giàu đúng không tại sao mình không in thêm thật nhiều tiền ra và cái cách nền kinh tế nó vận hành quanh cái chuyện tiền như thế nào nhưng mà bây giờ ở video này bạn hãy cứ nhớ một điều thế này là khi mà bỏ nhiều tiền vào tự nhiên bỏ 2.000 tỷ là gấp bao nhiêu gần gấp 3 lần 7321 gần gấp 3 lần năm 2008 gần gấp 3 lần của cuộc khủng hoảng 2008 tức có nghĩa là cái quy mô này nó người ta đánh giá nó cực kỳ khủng khiếp đâm ra người ta mới đổ một lượng tiền lớn cực lớn vào như thế ha, đó và cái khoản vay này cái khoản 2.000 tỷ này lúc nãy là người dân mỗi người được 1.200 đô đúng không rồi doanh nghiệp là có gọi là 500 tỷ để hỗ trợ doanh nghiệp ừ. nó cực kỳ kinh khủng đâm ra người ta làm ào ào như vậy và bạn biết không so hãy xem quy mô nó là sao cứ so với lại năm 2008 năm 2008 ở Mỹ một tháng là trung bình có 84.000 lượt người thất nghiệp từ tháng 1 đến tháng 9 là đâu đó cho tháng 10 đi cho chẵn là 840.000 người thất nghiệp và bây giờ thì sao bây giờ Mỹ là ổ dịch lớn nhất thế giới có hơn một trăm mấy chục ngàn có khi lên tới gần sẽ lên tới khoảng hơn 200 ngàn là chắc chắn và tổng thống Mỹ Donald Trump còn phải thừa nhận rằng là những cái biện pháp cách ly xã hội sẽ được duy trì ít nhất là đến 30 tháng 4 để ngăn dịch lây lan thì nó cỡ như thế nào thì tình hình nó nguy hiểm cỡ như thế nào bạn hiểu tức là gọi là đáy nó có khi xuất hiện có khi vài tháng nữa nó mới xuất hiện đáy chứ không phải là không nhưng mà đó là yếu tố đầu tiên tại vì bạn hãy nhớ tình hình Việt Nam bị ảnh hưởng cực kỳ nhiều bởi gọi là tình hình thế giới đặc biệt là Mỹ à, và rồi yếu tố số thứ nhất là dịch để kiểm soát yếu tố số 2 là tình hình Việt Mỹ tốt lên đúng không yếu tố số 3 là tình hình Việt Nam tình hình Việt Nam mình là tốt lên bạn nhá Việt Nam đang hai kịch bản chúng ta đang có hai kịch bản tức là một là ít tức là trong cái buổi mà phát biểu của thủ, phó thủ tướng võ đức đam ngày 23 tháng 3 tình huống xấu nhất dự kiến có 30.000 người nhiễm bệnh trường hợp tốt tốt nhất dự báo có từ 600 đến 4.000 người nhiễm là bình thường đó và tốt là 600 bình thường là 4.000 tử tử vong từ 40 đến 160 ca đó đó bạn thấy chưa xấu là 30 ngàn người bình thường là 4 ngàn tốt là chỉ có 600 thôi mà bây giờ mình mới có loanh quanh 200 mấy đúng không 200 mấy 300 thì nó sẽ còn phức tạp nữa còn phức tạp nữa và mình sẽ căn cứ vào cái tình hình Việt Nam của mình đầu tiên xong rồi mới đến tình hình Mỹ rồi mới đến tình hình dịch và tình hình Việt Nam mình sẽ có hai trường hợp một là mình à, tốt mình tốt thì mình cứ rình thôi mình tốt thì mình sẽ cứ canh mình sẽ cứ canh cái tình hình biến động của Mỹ và của thế giới nếu mình toang luôn mình có vài chục ngàn ca nhiễm luôn thì lúc này mình sẽ làm sao thì lúc này mình sẽ giống Mỹ mình sẽ phải bơm tiền vào để giải cứu nền kinh tế tại vì sao tại vì khi toang luôn thì không ai đi làm nữa mọi người sẽ bị cách ly ở nhà ủa cách ly ở nhà vẫn cần ăn mà nhưng mà không đi làm làm gì có lương mà ăn bạn hiểu không sẽ có những người gọi là không có tiền tích lũy nên là phải bơm tiền vào để giải cứu nền kinh tế và nếu <clears throat> nếu bạn chưa biết thì mình đang có sẵn khoảng 650.000 tỷ Việt Nam đồng tương đương với khoảng gần 30 tỷ đô đang chờ giải ngân để cứu nền kinh tế à, nếu bạn không tin bạn có thể lên mạng sàn 650.000 tỷ gọi là chờ giải ngân là sẽ ra và theo như họp quốc hội từ cuối năm 2019 á, là đã thông qua gọi là kế hoạch gọi là năm 2020 là ngân sách là giải ngân là 470 tỷ rồi 470.000 tỷ rồi và nó bao gồm là vốn trong nước của mình là chiếm 410 ngàn và vốn nước ngoài là 60 ngàn tỷ nữa chưa hết nha chưa hết mình còn một cục tiền từ năm 2019 là dư khoảng 50.000 tỷ chuyển sang năm 2020 để giải ngân nữa tức là sao tức là cái câu chuyện là mình có sẵn một cục tiền để cứu nền kinh tế khi mà mình toang luôn á nhưng nhưng nếu mà mình bơm tiền vào thì mình sẽ lại bị lạm phát mình sẽ lại bị mất giá trị đồng tiền nền kinh tế mình nó sẽ trùng lại mình sẽ hồi phục chậm hơn mình sẽ hồi phục chậm hơn đó đó là những cái kịch bản những cái tín hiệu và bạn nhớ nhé khi mình đánh dấu được ba yếu tố trên kết hợp lại thì điều gì sẽ xảy ra sẽ có những phiên tăng sẽ có những phiên bắt đầu hồi phục mình có thể mua thăm dò mua thăm dò mua thăm dò và hãy nhớ một điều xu hướng tăng nó là xu hướng tăng chứ không phải là phiên tăng xu hướng tăng trung hạn sẽ được xác định trong khoảng từ 2 đến 4 tuần tăng liên tục tức là khoảng nửa tháng đến một tháng tăng đó đừng có sợ muộn đừng có sợ tham gia trễ bạn chậm một tí bạn vẫn lời được một mớ còn tốt hơn là bạn vào nhầm và bạn lỗ bạn hiểu không tại vì mình sợ mình sợ mình trễ tại vì mình tham thôi nếu mà mình không tham mình cứ túc tắc bình thường mình đầu tư mình bình tĩnh mình xác định đúng xu hướng tăng từ 2 đến 4 tuần mình vào mình có thể vào hai tuần mình vào một ít trước mình thăm dò xong một lúc tăng thêm tiếp mình vào tiếp không vấn đề gì cả vậy bây giờ tiếp theo câu hỏi tiếp theo mua công ty nào thì tất nhiên rồi hãy chọn những công ty cơ bản tốt đầu tiên những công ty mà thuộc dạng bất tử những công ty mà có liên hệ với nhà nước hoặc quân đội những công ty đầu ngành những công ty gọi là <laughs> gọi là những công ty bất tử đó à, những công ty đó nó giờ đang rất rẻ và có thể nó còn rẻ hơn nữa không biết nhưng mà chắc chắn lúc tăng nó sẽ là những thằng tăng đầu tiên à, đó và ok hoặc là bạn có thể gọi là bấm vào cái link ở dưới video này để tìm hiểu bộ quy tắc đầu tư của hàng và tham gia đầu tư chung với hàng và với những anh em khác à, thì lúc đó ừ, mình có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn ok còn bây giờ nếu bạn thấy video hữu ích comment thanh và giúp hàng chia sẻ nó bấm nút chuông để nhận thông báo khi ra video mới nha